thằng Malai nè thì mình cho cái trận Thái Lan và Malai thì hòa kèo nha anh em thì cho trên tài thì cái trận đó thì hòa kèo còn cái trận Lào và thằng Singapore thì mình cho anh em cái mã kèo là nằm Singapore chấp 0.5 và nằm tài thì cái trận này với cái tỷ số là không đều thì anh em cũng đã gãi cái mã kèo này nhưng mà cái mã kèo uh, thằng uh, ờ, AC Milan thì ờ, cái mã kèo này anh em cũng gãi nhẹ trong cái mã kèo này còn cái trận thằng uh, Man City á, thì mình cho anh em nằm thằng Man City hiệp 1 nè nằm Man City chấp góc nè đó thì anh em húp được hai cái mã kèo này nhưng mà anh em vẫn gãi cái mã kèo tài và gãi cái mã kèo thằng Man City chấp nguyên trận thì cái trận này nói chung thì anh em chơi ngoài anh em có thể lỗ nhưng mà anh em chơi trong nhóm của mình thì cái trận này anh em hòa kèo nha đó thì anh em chơi ngoài qua thầu qua cầu ở trận này thằng Man City nó chấp tới 2,25 và tài xỉu 3.5 thì anh em đánh trên đánh tài trong trận này thì anh em gãi kèo full luôn nha đó bởi vì chơi trong nhóm của mình nhờ có cái mã hiệp 1 với cái mã tài gốc nó cái thằng Man City chấp góc thì nó kéo lại được cái mã cái trận của thằng Man City này qua kèo còn trận thằng Liver và Brentford thì cái trận này mình có cho anh em nằm thằng Liver chấp một quà đó và nằm thằng Liver hiệp 1 đó thì anh em thấy trong cái trận này ngày hôm qua là mình nhận định mình đã cho anh em nằm mấy cái mã kèo như vậy thì anh em cũng đã húp full trong cái trận thằng Liver này nè anh em trong trận Liver này thì anh em có lãi nha đó, có lãi còn ở trận thằng Real Madrid thì mình cho anh em nằm thằng Real Madrid chấp nguyên một trận với ma kèo là 1.5 và nằm Real Madrid hiệp 1 và nằm xỉu góc thì hai hàng này nó chỉ có 9 góc thôi. Đó, trong ngày trong khi ngày hôm qua là xỉu trên tài xỉu 9.5 thì anh em đã húp được hai mã kèo. Anh em chỉ gãi một mã là thằng Real Madrid chấp nguyên trận thì anh em vẫn lãi trong cái trận của thằng Real Madrid này. Thì anh em thấy những anh em nào mà chơi ngày hôm qua mà anh em chơi ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn anh em đã thua rất nhiều trong ngày hôm qua nói chung trong ngày hôm qua toàn những ông lớn và những cái kèo trên toàn thua không giống như trận ba ge thôi trận ba ge mình không nhận định cho anh em nhưng mà mình vẫn cho kèo anh em trong nhóm là đánh thằng um, y trận ba ge mình không cho kèo anh em luôn đó thì anh em thấy trận ba ge nó chấp cực kỳ cao nó chấp tới 1.75 nhưng mà nó ăn chỉ có mã tỷ số là 21 thôi thì anh em thấy nếu mà hồi qua anh em nào nằm trên tài thì anh em xa bờ rất là nhiều trong ngày hôm qua luôn nhưng mà anh em trong nhóm của mình thì nói chung cũng trung bình nha anh em trung bình không có lỗ nhưng mà không lỗ bao nhiêu anh em thấy trong những cái trận này nè mình nhận định cho anh em là cho anh em nằm trên và nhưng mà vẫn lót thêm những cái mã kèo phụ để anh em có thể có một cái um, cái đường lui cho anh em giống như nó trên thua nhưng mà anh em vẫn húp lại được những mã kèo phụ để anh em tràn qua cái mã kèo thua đó thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo và thắng nó sẽ cao hơn đó còn những thằng Đông Nam Á thì khỏi nói tới ba cái giải cỏ giải nhỏ này đi anh em chủ yếu mình lên video mình đã nói với anh em rồi những cái giải game um, Đông Nam Á SEA game này là chỉ chủ yếu chơi ít coi chơi cho vui thôi chứ không có mạnh tay vào những cái mã kèo đó được Đông Nam Á là những cái mã kèo cực kỳ bẹp luôn đó thì um, mình cũng chỉ um, thông tích sơ qua những trận mà ngày hôm qua mình đã nhận định cho anh em thôi thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận giữa um, trận sớm nhất của chiều nay luôn nha anh em đó là cái trận của thằng um, Atalanta và Juventus dòng thứ 34 giải Serie A nha anh em thì hiện tại trên màn hình anh em cũng thấy cái đội hình ra sân của hai đội bên phía đội chủ nhà Atalanta chơi với sơ đồ là 3 4 1 2 còn bên phía Juve đang có một cái sơ đồ mới đó là 3511 nha anh em. Cái sơ sơ đồ này Juve đã chơi hồi từ hồi tận trước rồi anh em. Đó. Ờ, thì anh em thấy hàng công cao nhất là Vlahovic nè, à, mà Di Maria thì bên vị trí cánh ờ, phải thì có Curado nè, bên vị trí cánh trái thì có Coutinho thì anh em thấy hiện tại Juve cũng đang tung ra cái đội hình cũng cực kỳ mạnh nha anh em để có thể um, thắng trong trận này Juve cũng đang thèm khát 3 điểm để ngôi lên cái vị trí trên bảng xếp hạng thì mình sẽ tiến vào cái vị trí mà trên bảng xếp hạng cho anh em xem thì anh em thấy á xem cái thông số mà chấn thương bên phía của thằng um, Atalanta thì rất là nhiều cầu thủ chấn thương, hiện tại là đang có 7 cầu thủ chấn thương và bốn cầu thủ được bỏ ngỏ có thể ra sân trong trận này mà um, chưa biết có thể ra sân được từ đầu trận hay không hay là ra sân từ đầu hiệp 2 thì anh em thấy có bốn cầu thủ trụ cột bên phía thằng Atalanta đang bị chấn thương và có trận này có sự bỏ ngỏ để ra sân nha anh em thì anh em thấy cái vị trí trên bảng xếp hạng á, thằng Juve đang đứng vị trí top 4 trên bảng xếp hạng và có 63 điểm sau 33 vòng đấu. Thì thằng Juve vừa mới được vừa mới được à, trả lại trả lại 15 điểm cho đơn kiện cáo của bên phía FIFA vừa mới trả ra được 15 điểm thì Juve đang có có một một cái vị trí tốt trên bảng xếp hạng thì à, trận này ờ, khá là bất lợi cho Juve khi gặp thằng Atalanta cũng là một cái đội bóng mạnh trong giải đấu Serie A thì anh em thấy Atalanta đang đứng vị trí thứ sáu nè và có 58 điểm sau 33 vòng đấu còn thằng Juve đang có 63 điểm sau 33 vòng đấu. Nếu mà trận này Juve có thể thắng thì Juve sẽ giành cái vị trí top 2 trên bảng xếp hạng của Lazio. Thì bởi vậy Juve sẽ quyết tâm quyết tâm lấy 3 điểm trong cái trận đấu này để có thể giành cái vị trí của thằng Lazio trên bảng xếp hạng luôn nha anh em. Thì mình sẽ tiến tiến vào cái thành tích gần nhất của hai đội. Thì bên phía đội chủ nhà trước nha anh em, đội chủ nhà là Atalanta thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất á, Atalanta đã thắng 5 trận và để hòa 2 và để thua 3. Thì ba trận thắng gần đây nhất của Atalanta là thắng trước thằng Sevilla nè với tỷ số là 3-2, thắng trước Torino với tỷ số là 2-1, thắng trước Roma 3-1. Thì anh em thấy mấy trận gần đây á, thì Atalanta đang có một cái phong thái phong thái lấy lại cái à, vị trí năm xưa mà um, nói chung cũng sức mạnh bày tỏ sức mạnh à, top thứ hạng ở giải đấu Serie A. Còn trong khi đó bên phía Juve trong 10 trận gần nhất thì Juve chỉ mới thắng được 3 trận thôi nha anh em và hòa tới 3 trận và để thua 4 trận. Thì nói chung á thằng Juve nó còn trận thằng Juve trận sau còn gặp thằng Sevilla đằng sau còn phải gặp Sevilla trên sân nhà của mình để tiếp đón Sevilla trong cái à, giải đấu à, bán kết cúp C2 nha anh em. Thì <clears throat> nhưng mà cái trận này cũng là giành vị trí thứ hạng ở trên bảng xếp hạng và bảng xếp hạng à, Serie A nha anh em. Thì trong khi đó nếu mà trận này Juve để thua thì Juve có nguy cơ có nguy cơ sẽ bị mất cái vị trí top 4 đó một là Juve sẽ cầm hòa trong cái trận đấu này hai là Juve sẽ thắng luôn đó nếu mà Juve để thua trong trận này à, mắc vị trí top 4 và sẽ không được vô địch cúp C2 nữa thì là mùa sau Juve sẽ không được tham dự cúp C1 luôn. Đó thì Juve đang có cái mục tiêu là sẽ thắng trong cái trận này và trận sau có thể chơi nhẹ với Sevilla, cầm hòa hoặc à, thắng Sevilla với tỷ số một đều. Anh em đừng có khinh thường thằng Sevilla thì anh em thấy trong những cái trận nó gặp MU, MU đá không có tuổi với Sevilla luôn. TC Sevilla ở ngôi sẽ giải đấu uh, giải đấu um, La Liga thì nó không có được một cái thành tích nào đáng để anh em chú ý nhưng mà ở giải đấu cúp C2 là thằng Sevilla nó đã vô địch cúp C2 6 lần rồi đó đó thì anh em nên biết thằng Sevilla đá cúp cực kỳ hay thì um, mình sẽ tiến vào lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu trong um, 4 trận gần nhất á, thì hai trận gần đây nhất thì hai thằng này nó có hòa với cái tỷ số là ba đều và một đều Trước đó thì ờ, Atalanta có thắng với tỷ số là 1-0, còn trước đó nữa trên trận đấu giao hữu 2021 thì Juve có khó thỏa thẻ lụm được thằng Atalanta với cái tỷ số là 3-1 đó anh em thấy chưa thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho anh em xem là cái trận đó chơi trên sân nhà của Juve Juve thắng với cái tỷ số là 3 điều thì anh em thấy đây thì cái trận đó trong hiệp 1 là thằng Juve nó đã nâng lên cái tỷ số là 2-1 đó qua hiệp 2 thằng Atalanta mới gỡ được 3 điều thì anh em thấy trong cái trận đó là lợi thế trên sân nhà thì thằng Que chấp 0,25. Thì anh em thấy vẫn như cái sơ đồ cũ thôi, 3511 bên phía Vũ Que và 3421 bên phía Atalanta. Thì um, hàng công có một sự thay đổi bên phía Vũ Que là trận này là Horavit ra đá chứ um, không phải Milit nha nè, Milit trong trận này là dự bị. Đó. Thì anh em thấy bàn thắng đầu tiên Bàn thắng đầu tiên là bàn thắng vào phút thứ 4 dành cho các thủ Atalanta nè. Và phút thứ 25 có bàn thắng gỡ hòa một đều dành cho các cầu thủ Juve là nhờ công của thằng Di Maria. Và phút thứ 34 á, là có bàn thắng thứ hai dành cho Juve. Đó anh em thấy hiện tại trong hiệp 1 là thằng Juve nó phô trương hết sức của mình ra để có thể giành bàn thắng và qua hiệp 2 thì anh em thấy vừa qua phút thứ 46 Atalanta gỡ hòa và 3-2 cho Atalanta trước luôn nhưng mà phút 65 đó đi Danilo à, gỡ lại bàn thắng ba điều cho à, các thủ du que thì trong trận đó là cái trận mà trận cầu để cho anh em chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng những bàn thắng siêu đẹp đó thì anh em thấy trong cái trận đó cái sự kiểm soát bóng của thằng du que cực kỳ nhiều thì anh em thấy đây là cái thành tích mà lịch sử mà Sofa đưa ra là thằng du que kiểm soát bóng nhiều hơn thằng ta anh ta luôn nha anh em Còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó nó có tới 10 quả góc, 6 góc nghiêng về bên cho bên phía Juve và 4 góc nghiêng về phía Atalanta thì trong cái trận này anh em vẫn có thể đầu tư vào cái mã kèo tài góc cũng rất là ok nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra cho anh em. Thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này cho anh em xem thì anh em thấy um, Atalanta được lợi thế sân nhà chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2.5 thì anh em có thể đầu tư là thằng Juve được chấp 0,25 trong trận này thì cái trận này mình dự đoán sẽ từ một điều đến hai điều hoặc có thể là thằng Juve thắng với tỷ số là 2-1 luôn anh em thì anh em có thể đầu tư với cái mã kèo là thằng Juve được chấp 0,25 và anh em nằm thêm cái mã tài nằm thêm cái mã tài 2.5 cho mình trong cái trận đấu này luôn thì anh em thấy á trong những cái trận đấu gần nhất của hai này toàn là hòa không thì trong cái trận này có thể UE sẽ thủ hòa để giữ vững cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng của mình đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này luôn thì mình có chốt cho anh em là năm cái mã kèo trên phần màn hình để anh em đầu tư gỡ lại những cái gì mà ngày hôm qua anh em đã mất trong à, cái um, ngày đen tối thứ bảy của anh em thì anh em thấy trong cái trận này mình chốt cho anh em là nằm thằng du que được cộng 0,25 nè và nằm tài 2.5 anh em nằm từ đầu trận hết cho mình luôn nha cái này là anh em nằm từ đầu trận luôn đó thì anh em thấy thằng du que được chấp 0,25 tài 2.5 anh em nằm thêm cái tài góc 9.5 nguyên trận cho mình trong trận đấu này luôn đó anh em nằm từ đầu hiệp 1 thì anh em vẫn nằm thêm cái mã tài trực 1 cho mình và tài góc 4.5 thì anh em nên đầu tư mạnh tay vào những cái mã kèo này từ đầu trận cho mình còn anh em nào mà muốn á, mã mã kèo nó chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram kèo bóng VIP của mình để mình đưa anh em vào nhóm để anh em nhận thêm nhiều mã kèo chính xác hơn nữa. Thì không phải là đây là những cái mã kèo mà mình nhận định cho anh em để anh em tham khảo còn anh em muốn nhận cái mã kèo chính xác hơn á và cái tỷ lệ thắng cao hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram của mình là kèo bóng VIP 09, Zalo của mình là 0937072613. Thì anh em cũng biết à, nếu mà anh em chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thì anh em biết trên dưới tài xỉu ngày hôm qua anh em nằm những ông lớn anh em đã thua như thế nào trong ngày hôm qua rồi thì anh em nên rút những kinh nghiệm là ngày hôm qua anh đã anh em đã thua như vậy thì hôm nay anh em phải làm sao để anh em thắng được trong những trận đấu này trong khi đó ông lớn ông vẫn đã thua nhưng mà anh em vẫn vẫn có thể thắng được trong cái trận đấu đó luôn đó thì anh em nên biết là cái trận liver là trận thằng Real ngày hôm qua nếu mà anh em nằm trên tài anh em xa bờ trong ngày hôm qua hết luôn đó là cái câu thật lòng mình nói thiệt với anh em luôn còn anh em chơi trong trang trong nhóm của mình hai cái trận này anh em có lỗ một cái mã kèo nào đâu anh em vẫn lãi được trong hai cái trận này luôn anh em được nằm hiệp 1 liver nè nằm hiệp 1 real nè hả? hai cái mã hiệp 1 này anh em đã húp nè đó anh em húp thêm cái mã tài góc trận liver nè anh em húp thêm cái mã kèo của à, xỉu góc của thằng